Giải pháp họp trực tuyến tại văn phòng Toyota Việt Nam Văn phòng công ty Toyota Việt Nam tọa lạc tại tầng 8 Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Với nhu cầu họp trao đổi trực tuyến thường xuyên giữa các văn phòng, chi nhánh và trụ sở của công ty trên khắp cả nước, nên văn phòng Toyota rất cần một đơn vị cung cấp giải pháp và thiết bị phòng họp trực tuyến dày dặn kinh nghiệm. Không phụ lại sự tin tưởng của khách hàng, TCA đã tiến hành tư vấn giải pháp và cung cấp thiết bị cho phòng họp online đảm bảo đầy đủ các yếu tố về chất lượng, tính ổn định, bền bỉ và đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ. Quá trình khảo sát và lắp đặt được diễn ra nhanh chóng bởi các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm của TCA. Mọi vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, mọi băn khoăn lo lắng và những câu hỏi đều được TCA chia sẻ và hướng dẫn tận tình. TCA mong muốn mang đến cho quý khách hàng giải pháp tốt nhất và phù hợp nhất. Họp trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0